thì thời gian gần đây cái bộ hột này rất là được nhiều những anh em thầy thợ và anh em tay cái săn đón bởi vì cái bộ hột này khi anh em lắc ở sóng sới ấy, nó sẽ đi đều cho anh em chén tài chén xỉu tỷ lệ là 5 năm và với cách lắc của cơ sở bên tôi khi anh em mua hột về thì à, cơ sở bên tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách để cho anh em lắc được giữ tài giữ xỉu và lắc cái bộ hột tài xỉu 2020 này nó đi theo ý muốn của anh em này đó thì cái bộ hột này nó hoàn toàn là không tăng tích anh em nhé đó. hoàn toàn là không tăng tích không có một bất kỳ một tích tăng tích nào cả đó và tôi sẽ bỏ qua cái bước tăng tích đi để à, tôi tiết kiệm thời gian cho anh em hơn để cho anh em cảm nhận được cái độ hiệu quả và tỷ lệ chuẩn xác của cái bộ hột này em nhé thì à, khi mà anh em mua cái bộ hột này anh em có thể kiểm tra tăng tích thoải mái đó tôi bao cho anh em ăn thua trẻ hột luôn trẻ hột ra bên trong cũng không có bất cứ một cái gì cả đúng không ạ thì bây giờ tôi sẽ đi vào test cho anh em cái tỷ lệ đi đều của cái bộ hột tài xỉu 2020 này anh em nhé tài đúng không ạ ba bốn năm một hai ba xuống xỉu đúng không anh em lên tài đúng không ạ hai ba sáu số xỉu một hai năm này anh em đó bộ hột đi rất là đều anh em nhé đó. và cái bộ hột này nó đi cực kỳ là khôn tiếp tục lên tài lại hai ba sáu tiếp đúng không ạ bão nhị đúng không anh em đó thì cái bộ hột này anh em cảm nhận và anh em thấy ấy cái bộ hột này nó lên đôi cực kỳ là nhiều để nó lên như cho anh em những cái chén bão như thế này anh em nhé những chén bão như thế này anh em sòng sới anh em đi chơi ở sòng sới ấy thì anh em rất là cần thiết có những cái chén bão như thế này và nó cực kỳ là có lợi cho anh em đúng không anh em đó thì vừa test cho anh em cái tỷ lệ đi đều của bộ hột tài xỉu 2020 này rồi đúng không ạ và bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái cách lắc độc quyền của bên cơ sở bên tôi đó chính là cái cách lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn anh em nhé lên tài đúng không anh em giữ luôn tài cho anh em này 446 lên đôi rất nhiều đúng không ạ 552 đó đó 443 đó nảy đôi rất là nhiều anh em nhé anh em chỉ cần lắc chuẩn là nó sẽ lên những chén bão cho anh em 356 đúng không ạ 346 vẫn là tài báo báo nhị à nhầm xin lỗi anh em báo nhất báo nhất nhưng nó xuống xỉu thế này thì tôi sẽ giữ luôn xỉu cho anh em này 145 vẫn là xỉu 126 vẫn là xỉu tiếp anh em nhé 442 đúng không ạ 123 đúng không anh em đó thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em cái à, tỷ lệ đi đều của bộ hột tài xỉu 2020 này và cái cách lắc hột đi theo ý muốn cách lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn anh em nhé đó thì à, anh em nào mà có nhu cầu và muốn sở hữu cho mình cái bộ hột tài xỉu 2020 này để giúp cho anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn là có tỷ lệ chiến thắng ấy, thì anh em có thể liên hệ với tôi theo hai số điện thoại ở trên màn hình anh em nhé anh em cũng có thể kết bạn zalo gọi điện trực tiếp hay là gọi video trực tiếp để được tư vấn 24 trên 24 anh em nhé anh em nào ở gần cơ sở có thể thể lên cơ sở bên tôi cơ sở bên tôi ở gần bến xe miền Tây anh em nhé đó thì à, như anh em nào ở xa thì à, bên tôi sẽ gửi xe khách hay là gửi bưu điện về cho anh em nếu cần thiết thì à, có thể gửi xe ôm về thì anh em về nơi nhận được hàng thì anh em kiểm tra tăng tích thoải mái và sau đó anh em thanh toán đúng không ạ thì à, video ngày hôm nay cũng à, chỉ đến đây thôi hẹn anh em ở những cái video về các đồ chơi khác thì anh em đang xem video hãy đăng ký kênh của tôi để ủng hộ và để tôi sẽ có nhiều động lực để làm thêm những cái video mới nhất chuyên về các dòng đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất hay không hay không mà cơ sở bên tôi sẽ đăng tải lên để cho anh em tham khảo và sở hữu cho mình cái những bộ đồ chơi tài xỉu bịp luôn luôn là hiệu quả và mang lại cho anh em cái tỷ lệ chiến thắng khi anh em đi chơi video tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sóng sới luôn luôn may mắn